À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, Đây là chiếc xe Touring sườn thép Thì à, hôm nay Vân sẽ nói về đặc điểm chính của xe Touring truyền thống là bánh vành bánh 56 có 27 có à, 700C đi các bạn nhưng chúng ta nói về truyền thống đi cái 26 mà tất cả hầu hết những người đi à, phượt đó dùng xe Touring này thì họ đi sừng phép và bánh làm sáo nhiều hơn thì uh, dân uh, cũng muốn uh, chia sẻ các bạn những vấn đề là dân có đặt có nhận nhiều cái order của khách hàng mà ta ráp uh, xe thì uh, khi khách hàng đó đặt xe đó các bạn thì họ yêu cầu mình gửi cấu hình qua thì khi mình gửi thì họ chê họ nói không bằng bút không bằng bộ này kia nọ thì mình giải thích thì họ không nghe và khi họ ráp xong tự mua đồ để chơi để chơi thì họ tham phiền xong xe tôi chạy nó không có trớn chạy không có trớn thì thật sự ờ, không phải là không có trớn các bạn mà phối cấp số không đúng thì hôm nay Vân muốn ờ, chia sẻ với tất cả mọi người những người nào sẽ muốn chơi xe dùng xe Turin đó đi phụ đó thì trước khi mua à, dùng xe Turin này chúng ta tìm hiểu nó là Turin này để dùng mục gì chúng ta đi phượt cổng đồ và chở hành lý chúng ta đi chơi xa đi ờ, ngày có khoảng bảy tám chục cây ít nhất là năm sáu chục cây đúng không năm sáu bảy chục cây ờ, trăm cây đi là đi đường trường và cũng có đi ờ, hôm nay đường làng ở Việt Nam thì đường cũng khá tốt mình cũng có thể đi được nói chung là nó cũng off road được các bạn nhưng mà off road nhẹ thôi chứ không thể nào đi off road như MTB được nha thì các bạn biết nói về Turin là đường trường là xe đường trường chúng ta nói về dòng bánh 56 nha điều cơ bản nhất là chắc chắn là ai cũng biết là nó phải đi bánh hai chấm hai chấm mới đủ tại vì xe là phục đơn phục đơn không có phục mà các bạn đi bánh nhỏ nữa là nó phá xe hết bắt buộc phải đi bánh hai chấm bánh hai chấm đằng khi chúng ta nhẹ lỗ nó có độ nhúng nói chung là nó có độ đàn hồi để nó giảm chấn xe không bị hư nha câu hỏi thứ nhất mà tất cả các ờ, hầu hết tôi đã thường gặp là họ mang xe đến hỏi tôi và họ ráp rồi đó rồi họ ráp hồi hỏi có thể là thay đổi vị trí sao không thì tôi không phải là người ráp thành ra tôi chỉ trả lời và đưa cái thông số đưa cái cách cho họ giải quyết thôi còn họ giải quyết họ ráp sao họ là họ chỉnh sửa thế nào tùy họ thì à, các bạn biết trong dòng Turin á trong dòng Turin là xe đường trường á những tất cả những xe đường trường là tôi nó không nói off-road nha là đi đường bằng đường đèo đường dốc góc độ 10 15 thì đường trường đó đa số các bạn leo đèo dốc nào giữa nhiều lắm cũng 15 độ đó. ít có 20 lắm trên thế giới thì không ai mà làm mấy cái dốc lên tới 20 độ mà không xe nào bò nổi các bạn 10 giờ 15 10 gặp nhiều 5 10 15 gặp nhiều nhất nha ít có 20 lắm nha còn những cái đèo nào đặc biệt thì tôi không biết nói về à, phổ số để cho xe chạy cho nó đường trường thì điều bắt buộc các bạn phải nhớ giùm tôi là phải có ba yếu tố chính về số nha số chậm là số bò là tốc độ từ mấy tới mấy ví dụ là mình tính từ hai ba bốn năm sáu km đúng không là có thể là các bạn dùng dĩa nhỏ và đi một vài ba clip lớn phía bên trong và cấp độ thứ hai là cấp độ trung bình trung bình và chịu trớn chịu trớn là các bạn à, giờ tôi cũng à, thật như các bạn cái ngôn ngữ của tôi tôi hồi đó tôi, tôi học trong lớp tôi học dân tôi học tệ nhất thành ra tôi diễn đạt nó tệ lắm yeah. Dạ, số trung bình là số trung bình và tăng tốc chuyển chuyển trớn ha thì các bạn có thể dùng là từ clip 2 cho đến tới clip à, mình nói bình thường bình thường 10 clip đi các bạn mình thí dụ tôi lên là 10 tốc độ đi ha ba nhân 10 đi ha thì là nó phải có các bạn đi có thể là hai cho tới 8 đúng không 8 9 cũng được đó thì tốc độ nó là từ mấy tới mấy 10 15 à, từ uh, 8 9 đi 10 đi 8 9 các bạn đi cho tới à, khoảng 20 25 25 ha rồi cái tốc độ sau cùng là ba cấp số ở trước mình nó ba dĩa nha cấp 1, cấp 2, cấp 3 bây giờ đang nói cấp 3 thì cấp 3 các bạn về bánh 56 sườn turi 56 sườn phép thì các bạn nên dùng tối thiểu nhất nếu các bạn kiếm không có dầu dĩa để ráp vào thì các bạn nên dùng 42 không có thì 42 còn có tốt nhất là 44 là số này là số trớn nha các bạn à, khi nào à, có thời gian rảnh chút xíu tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu về cái cấp số này nha thì các bạn phải đi 44 44 là tốt nhất vừa có trớn à, vừa wow vừa có trớn vừa mạnh mạnh mà trớn bây giờ tôi à, tôi vừa nói với các bạn đó là con số họ đến nó gặp tôi họ rap xe xin lỗi nha đưa cái clip à, clip này đưa lên 42 rap uh, ST còn uh, cái này có 40 38 40 xong chạy bộ rút của MTP mà giờ các bạn đưa vô chạy đường trường thì các bạn chạy được các bạn ví dụ như các bạn ở ờ, Đông Bắc, Tây Bắc hoặc các bạn chưa đạp xe đó bao giờ đó các bạn ráp chiếc touring về tôi vẫn chấp nhận cho các bạn là đi đó còn các bạn có thể sử dụng được còn đây các bạn ở đây các bạn ráp điều gì ở ban tám bốn mươi bạn chạy đâu không chạy đâu được hết thì à, cho tôi à, nói về liên quan về vấn đề xe động cơ chút xíu nha các bạn biết á, truyền thống ngày xưa người ta truyền thống xe đường trường là bốn số năm số tùy theo tốc độ nha tùy theo à, động cơ máy và dùng miền thì giờ tôi nói là cách à, tôi nói à, cái à, thường dùng nhất là năm số năm số nha thì các bạn có biết những chiếc bốn số không ví dụ các bạn có chạy những chiếc CD 4 số không? CD 4 số và 6, 7, 5 số 4 số các bạn đi đường trường rất là tốt nó đó là những cái nơi đường đều dốc người ta đi 4 số đó các bạn còn các bạn đường trường các bạn phải có cần đến 5 số thì xe mô tô ngày nay có những dòng 6 số là các bạn dùng 6 số sao tại vì ngày nay highway nhiều quá cái ta, đường trống dành cho mô tô rồi là tốc đường láng ra nó mới ra số 6 còn đường mà như bình thường xưa giờ không ai ra số 6 các bạn đúng không thì cũng như xe đạp khi à, trước kia người ta tính à, dốc dáng của người người châu Âu á, mép trung bình là mét 7 thì người ta làm em bánh bánh sáu người ta tính công sức ra à, công sức ví dụ à, công sức thì giờ dùng trước kia đây đo sức ngựa tính à, ra bao nhiêu không tao mới tính tính ra ampe tính gì đó tính mới tính ra là cái sức ngựa cho cái à, cho cái à, dòng máy nó dòng xe đó tính sức ngựa còn giờ đây tính sức người thì cũng tương tự vậy thôi thì à, bánh 26 và sau đó cái à, vài thập niên sau người ta lớn quá người ta cao quá giờ sức lớn to con thì cao thì sức khỏe dò dài độ 7 nó cao hơn đúng không các bạn thì ta lên giờ người ta mới biết chạy người ta lên đạt đạp sáu thì vẫn vẫn thấy nhẹ lý do đó bên châu Âu người ta làm là, người ta đưa dòng bánh hầm chín vào nhưng mà thật sự đưa hầm chín vào to quá cái những anh rồ chạy nổi những anh không rồ gặp nó dốc chỉ hạ hơi thôi không chạy gì nổi người ta phải giật lại hầm bảy chấm đồng thì giờ tôi nói là vấn đề này tôi nói là vấn đề vừa dễ đây trong cái à, các bạn biết mà thường những dòng ST Alivio mà tôi gặp những người đã ráp với xe em à, xe cho tôi nữa các bạn biết không mấy đó đâu phải nhà sản xuất hãng người ta sản xuất ra là dành cho đi off-road dành cho xe địa hình bây giờ các bạn đi đường trường các bạn ví dụ giờ các bạn đi xuống Mỹ Tho bạn đi MTB bộ rút ST hoặc Alivio rồi dễ 40 đó các bạn vô làng nó chạy thì ok nó còn giờ xe touring các bạn vô đường làng nó chạy đâu chạy hơi gãy dây luôn đúng không chạy đường trường tại dông dông đường trường hoặc cái đường làng mà cũng lén sao không bây giờ đưa 40 vô sao chạy ba tám mươi sao chạy còn ra đường trường các bạn chạy không được không có tránh tôi sẽ hứa sẽ chia sẻ các bạn cách tính dòng số này thì cái này là 44 nè các bạn điều quan trọng các bạn đi xe ráp turin ở Sài Gòn thí dụ bây giờ các bạn có thể ráp là mua cái ờ, cái ờ, đều rề thí dụ các bạn chọn rút các bạn thích đi cho rút cho đẹp đúng không đâu được đi rút đẹp thì giờ rút đó đi anh duy, bạn đi đưa đưa qua thu là dư đây đây là các bạn à, để tôi à, phân tích sơ về cái à, dòng Turin Bay thì Turin Bay đó các bạn xe Turin của mình á thì nó có nên các bạn thấy cái cột chia làm hai nha tại cái bản nó nhỏ quá thành ra tôi à, phải tiết kiệm viết nó chèn như thế này nữa khó khó nhìn chút xíu thì về à, bên đây bánh 26 turin bay ha turin bay nha các bạn đây là sườn phép nha sườn phép turin bay chuyên nghiệp thì à, dòng truyền thống là 26 26 inch và 27 à, có thêm nữa là 7 c bắt buộc là 36 cầm hết đây là 36 cầm hết cộng hành lý nặng chịu mới nổi còn ngày nay có số dòng làm 32 nhưng mà các bạn có thể thấy dòng xe Shirley đó các bạn mua trong hãng ra đó 36 cầm hết vậy nha thì 26 inch à, dòng uh, à, Bay này các bạn thì nó hơi hướng về giống MTB nha các bạn nhớ giùm tôi nha giống MTB tôi sẽ nói tại sao còn bên đây là cycle cross và gravel gravel bike thì hai anh này á, thì hướng về cross bike cross bike là xe đua xe cũ đó hơi giống nhau cấu trúc hình học sườn giống và dùng tay lắc tay lắc và ghi đông ba ghi đông à, của xe road ha còn bên đây là ghi đông của Turin hoặc MTB cánh bướm rồi các bạn nhớ cho tôi bây giờ trước hết mình sẽ xem dòng bánh 26 thì bánh 26 các bạn là đường kính nhỏ cong ngắn nặng hơn mạnh hơn xin lỗi mạnh hơn thì thường đi à, với uh, à, cong ngắn nha thì độ nhún ít độ nhún ít hơn cong dài cong dài độ nhún nó cao hơn thì cái anh anh 26 này nè anh dùng bánh 2.0 thường thường là bánh 2 chấm turin 2 chấm để chi khi chúng ta chở hành lý nhiều và đi đường xả đi à, đường nó có cái độ đàn hồi đó các bạn nó giảm chấn <coughs> rồi dầu dĩa của nó đó là hai anh này nha hai anh này nè <coughs> à, tôi lên 26 là hai chấm còn trong khi đó 700C nó dùng 700 nhân 38 38 thường thường 38 trở lên tới à, hai uh, chấm cũng còn nha thì uh, à, 700C này câm này nó dài hơn các bạn thì uh, cái bánh này 38 mấy cái câm này nó tốt hơn là 756 câm càng dài độ nhúng càng tốt nha độ nhúng càng à, à, à, cao đó <clears throat> rồi thì còn à, đến giờ dĩa <laughs> đây giờ dĩa thì ở trước là ba giống như MTB thì cái số nhỏ nhất để leo đèo tốc độ trung bình tốc số nhỏ nhất để leo đèo còn ở sau là tùy theo dòng các bạn có người xài 8, 9, 10, 11 không có 12 nhé 700C cũng vậy 3 giờ dĩ 3 ăn sau 8 9 10 11 còn à, cái cấp số này nè thì nó có thể đi 42 44 32 22 còn bên đây là 48 36 26 tại sao các bạn biết là 48 phải lên tới 26 không các bạn 48 mà các bạn đi tới 22 đó, khi các bạn đo sơn đo sơn nếu mà bên đây là 22 hoặc 24 nha 24 nha thì khi đo sơn các bạn chạy cái à, dĩa lớn và clip lớn cái đó là không cho phép rồi nhưng mà cái dĩa gần lớn nhất cũng lên không được thiếu sơn bắt buộc phải 26 phải chia đều để cái sang dĩa đó nó đá sơn nhảy lên cho đúng thôi nó bị thiếu các bạn nhảy không được cũng như các bạn thấy mà dĩa bốn sang à, dĩa 48 nè mà đưa qua 42 40 điểm được nó đụng nha rồi thì à, <clears throat> hôm nay tôi cũng vừa nói với các bạn đó là mình nói về bánh 26 tôi đừng đánh 26 tại vì cái dòng này dùng cho người Việt Nam mình xe nhỏ còn mấy anh này là thường thường nam tây chân dài cao to bo to bữa con nha thì mình hôm nay mình nghiêng về cái phong này chút xíu còn những cái còn lại là chúng ta để so sánh so sánh ha <coughs> thì các bạn biết á như tôi vừa nói á là đi 44 38 những dòng bánh turin á những dòng bánh những cái à, người mà ráp đưa cái bộ à, Alivio M8000 ba cái dồi dĩa 3840 rồi đưa vô các bạn không thể nào trả nổi cái số mà các bạn biết cái Alivio mà cái dồi dĩa 40 và cái um, và cái bộ um, cái dồi dĩa của ST M8000 đó 38 hoặc là 40 đó 36 38 40 thì các bạn nghĩ đi mấy em đó là cái số số nhanh của mấy em đó là số nhanh nhanh trong rừng nha trong những đường lưng tưng lưng tưng đó nhanh là nhanh trong đó là nhanh và nhanh để ờ, trong rừng còn giờ nhanh trong rừng mà ra đưa đường đường đường, đường sau mà canh cản đi được bốn bốn nè điều ok nhé còn nếu các bạn không có các bạn đi bốn hai bốn mươi là cái đi không được ít nhất là bốn hai hoặc bốn bốn bốn bốn là tốt nhất là đủ trớn cho các bạn đi anh ba hai nè là tốc độ này à, trung bình và lấy đà chuyển đất nha còn 22 này các bạn lưu dọc còn về clip á thì hai anh này 700 nè 26 và 700 này nè đều đi với 36 hết nha các bạn còn có người lắp 34 cũng có nhưng tùy theo ta đi cái cái vùng miền đó là ít đèo dốc quá ta đi 34 32 vẫn được đúng không nhưng mà tốt nhất 36 để khi gặp những cái đèo đó thì các các bạn biết hành lý trước hành lý sau thì bắt buộc phải có clip 36 để leo cái nổi dạ này phải 22 rồi về à, cấu trúc hình học sườn thì mấy anh này gần bằng MTB 700C này các bạn turin 3 này cũng gần gần à, MTB thì các bạn có biết có thể là các bạn biết nếu các bạn không à, những người bạn nào chưa biết dòng xe này thì lên mạng search dòng xe Miyata của Nhật Bản nó là gốc của Hà Lan đó không biết sao mà sản xuất mình Nhật Bản của Nhật Bản luôn chứ có thể bán mua lại <clears throat> thì đó MTB của nó MTB hồi xưa cổ điển các bạn chưa có phục giống phục đơ nó là hai này giống thì khoảng cách cái trong tiếng Anh wheel space á, các bạn giữa trục bánh trước và trục bánh sau dài dài hơn rod nha <clears throat> rồi khung máy anh tôi Turin là khung thép không không có làm nhôm tại nhôm á, thì khi các bạn biết là khi một cái vật mà di chuyển đó thì nó, nó, nó nhôm á các bạn các bạn chở hành lý nhiều nó cổng trước cổng sau đi nó bị uh, rung nó không cứng thì lý do sườn thép này á, tải nặng người ta mới dùng sườn thép thì uh, các bạn đây khung thép này ha rồi phục công phục thường nó có hai nó có hai cách công một cái đi xuống công ra trước nhịp hoặc cái thứ hai là, là nó hơi công lại đi thẳng ra trước thì nếu các bạn so với cái sườn của uh, à, cycle cross hoặc gravel bike hoặc là cross bike xe đua đó thì của <clears throat> anh uh, hai này nè ảnh đưa gì trước đòn ảnh dài hơn nha rồi đường trước của nó là 100 và 135 giống NTB đúng không độ dài ngang ngang các bạn 100 và 135 thì anh bên đây cũng vậy 100 và 135 và 36 công thì ngày nay có những dòng lớn làm những đường boost thì cũng tương tự thôi các bạn có thể trước lại lên 110 cũng có ha rồi về về tải của anh Turin Bay nè tải nặng nè tải nặng nè thành tiếng nhiều rồi à, khoảng cách hai trục bánh tôi vừa nói wheel space đó cái dấu là lớn hơn nha các bạn lớn hơn của Cycle Cross với lại uh, Gravel, Gravel Bike, Gravel Bike lớn hơn, độ dài cao hơn. <coughs> tôi sẽ nói tại sao. Rồi bên đây dùng tay bấm xả, không dùng tay lắc. Thì trong à, hôm nay tôi nói về cái đề tài đây là tôi nói những điểm chính là cái điểm này các bạn. Các bạn à, là tôi đã gặp những người đã đến đây và có một số anh em đã hỏi tôi trên Facebook và tư vấn <clears throat> nhưng mà khi tư vấn rồi anh ta nói uh, chê rút này nọ không đồng bộ cái nọ mình đi, đi ráp chỗ khác ráp đâu có xong về chạy lại thăng phàn chạy xe chạy không có trớn cái nọ tuyệt vời nha <clears throat> đây hôm nay tôi nói điểm chính của tôi là nhấn nhấn cái này đây tôi nhấn số 44 rồi các bạn đó đây này xe đi đường trường mà ráp em đi vô xong chạy còn giờ hoặc đi uh, bốt đi rừng cái đưa và rót rót vô thôi sao nó chạy đúng không bạn rồi bây giờ tôi sẽ nói về bên uh, à, cycle cross bike giờ gravel bike thì ngày nay hai hai cái này thật sự nó là dùng xe lai các bạn xe lai thì cấu trúc hình học sườn đó <clears throat> nó giống như xe road giống như xe road nó khác điểm khác điểm là Crabobay và uh, à, Seiko Rosby đó là cái cái tầm giống ngang đó của ông Rosby lúc nào cũng đứng lên còn của anh kia thì anh nằm hơi sướng vậy nó, nó, nó từ hơi giống giống thằng uh, à, MTB nha <coughs> vỏ đây cũng vậy nè vỏ của này là dùng uh, à, 700 nhân thường bằng 240 40 40 là maximum các bạn không lên nữa là lên nữa là cọ thì cái dòng Cycross by Gravel Bike này tôi mới vừa nói với các bạn là nói là dòng xe lai thì nó tăng thước chiều ngang của bánh của bánh cho cái à, của cái sườn để cho cái má cái má vỏ à, đó nó to hơn để nó đi off road được nha nó có độ à, độ đàn hồi độ nhúng á còn xe road là không nhúng được cái vỏ 20 3 25 23 nhỏ quá nó cứng <clears throat> rồi thì hai cái anh, um, anh này nè bánh của anh uh, hai anh này nè thường là bánh bộ và có bánh ráp thì bằng 200 còn bánh bộ thì thấp hơn còn hai bên này không dùng bánh bộ được ít ai dùng bánh bộ tại ban sáu cân là không có bánh bộ được vậy bánh bộ là tất nhiên cũng có bánh bộ là bánh bộ là nhà sản xuất đã làm theo ra ban sáu luôn chứ không phải là như đây là ngày 8 bằng 2 hoặc là 26 không rồi gì gì gì đó các bạn là trước kia là hai hai ngày hôm nay có một có một nha các bạn nhưng ở sau là 8 9 10 một vậy đó tùy tùy dùng chọn thôi nha thì 8 là chắc chắn là không có một rồi đó 8 thì có hai mà 9 10 11 á 9 thì cũng có hai mà 10 11 thường có nó có đi với một ha thì cái đó các bạn có thể tự tham khảo rồi về à, cái dầu dĩa về nhông răng các bạn thấy không là bên đây không có dùng 48 dấu nó nhỏ hơn nha nhỏ hơn 48 Ủa xin lỗi xin lỗi dầu dĩa lớn hơn 48 như các bạn lớn hơn 48 nhưng mà nhỏ hơn 53 tại 53 thường dùng cho xe đua còn cái này là 48 50 nè 50 đi 34 <coughs> thường là vậy rồi cấu trúc hình học của cái này á của xe hai dòng xe này á thì nó là giống như rod khác một điểm nhỏ thôi rồi, rồi khung khung thường làm bằng nhôm không thép như các bạn tại mấy này là hướng về góc độ hướng về góc độ cái cái tầm dông của bạn nó ngắn hơn tầm dông của à, mấy MTV này MTV này rồi phục của nó thường thẳng các bạn nó hơi giống như phục rod tôi vừa nói các bạn cái độ cong nhiều nó không có <clears throat> nè phục thẳng nè không có lỗ gắn bơ ga phía trước nha trong khi đó thì phục của 26 và 7 à, tải nặng bên đây turin nè thì phục công nè có lỗ gắn bơ ga là cộng hai túi trước hai túi sau còn hai này là cộng túi trước là khổ chạy luôn bánh nhỏ quá đậu bánh không có rồi à, thứ hai nữa là khung nhôm khi di chuyển nhôm nó không cứng bằng nó không có độ à, à, cứng bằng à, thép bằng thép thì không có gắn bằng ga trước thường thường xe này là cái tải nó các bạn nhẹ 30 phần trăm từ 30 tới 40 phần trăm so với trọng lượng của tải bên đây là tải nhẹ hơn tuy nhiên cổng phía sau không cho cổng phía trước mà cổng phía sau cũng có mức mức độ thôi chứ không không được nhiều như các bạn về phục á phục thẳng nè nó giống như rót và không có lỗ gắn mà ga xe này không có cho phép chở hành lý phía trước nhưng mà người ta có thể chế mà ga nhỏ gắn ờ, nhẹ nhẹ thôi các bạn chứ không có mang hai túi hai bên nha không có lỗ gắn mà ờ, ga rồi đường trước đường sau đặc biệt con cái đó con cái là các bạn có thể thấy này cái anh này nè là đường trước đường sau 110 ở 100 và 175 ngàn thì anh này khung của anh nó cấu trúc cấu trúc hình học đó, của anh ta giống rod nhưng mà cái đồng đó, thì nó chứa tới ở à, sao tới 135 nó là dạng giống MTB Turin đúng không rồi tải tải nhẹ ha tải nhẹ 30 nhỏ hơn ít hơn 30 ba ít hơn à, 30 35 35 so với những à, dòng xe touring bay này rồi khoảng cách hai chục bánh đó các bạn những hơn khoảng cách của này là khoảng cách ờ, cuồng rót nha những hơn rồi à, tay chỉ số dùng tay lắc dùng tay lắc không dùng tay bấm xả nếu mà dùng tay riêng nếu mà có dùng tay bấm xả là ta đã chế ra đã đã thay đổi cấu trúc chứ còn đúng của nó là phải lắc như các bạn phải lắc và bên đây cái dòng xe bên đây thường là đi lít 36 ít có ai đi ờ, dưới bên sai các bạn mà lên được hơn thì không có tại nó không phải là địa hình còn cái dòng xe bên đây là cycle cross nè và gravel gravel bike các bạn thì cái clip của nó là thường đi bằng hàng không có nhỏ hơn để nó một rock leo lào leo đèo dữ dật thì à, với những thông tin à, như vậy thì tôi à, chia sẻ các bạn để các bạn thấy rõ dòng xe touring nó có hầu như là bốn loại xe đúng không và còn nhiều nữa đó like nữa đó mà chúng ta nó phổ biến những bốn dòng này và một dòng truyền thống vẫn là dòng ăn sáo mà dòng này rất thích hợp với người châu Á và người Việt Nam của chúng ta thì hầu hết anh em à, tôi gặp đó là ráp những dòng xe này và đi sai số mục đích hôm nay là nói là nói về cái số này các bạn các bạn đi 44 đi 44 là tội nhất còn 46 là không được nha có giờ dĩa 46 các bạn nhưng không được tại các cái khi các bạn tổng hành lý các bạn không lên được dĩa 44 46 là nặng lắm 44 là ok chỉ cách có hai răng thôi thì hai cái răng đó đó hai răng đó thì các bạn biết cái đường kính không đường kính từ tâm ra là cái độ 7 đó thì các bạn à, biết tại sao có những dòng xe có những dầu dĩa mà 170 175 khác chỉ có 5 ly thôi 5 ly để làm gì rồi 7 đó các bạn ba loại dòng này là cổ điển các bạn thì có những anh Grabovai này nè thì cái anh này là cái dòng like cũng nói chung mình nói mới chứ thật sự là ở châu Âu ở châu Mỹ người ta sử dụng cũng lâu rồi còn ở đối Việt Nam thì rất là mới thì à, và cái dòng 700C này, sườn thép này các bạn thì như tôi đã nói á, là nó có thường là trước kia người ta dùng cái à, tay bấm xả hoặc tay cánh bướm xin lỗi người ta dùng đi đông ngang và cánh bướm của cái đông cánh bướm ta Bấm Xã thì sau này nó có một cái dòng nữa ra, à, ra cái à, cái sườn cái lỗ sườn ta kết hợp với lại ghi à, đông rốt ba ghi đông xe rốt và còn dùng tay lắc luôn cũng không thép này luôn không thép này luôn nhưng mà đối với dòng sáu thì không có các bạn sáu thì chỉ có tay bấm cánh bướm hoặc tay bấm ghi đông ba tay bấm dùng ghi đông ngang hoặc ghi đông cánh bướm cánh lượng thì chúng ta cũng xả thôi thì hầu hết các anh này là dùng được tay bấm uh, dùng được uh, đông xe rốt và tay lát hết này. chỉ có anh này là những con là truyền thống mà dùng cho uh, đông nghe và dạ. thì những thông tin tôi chia sẻ cho các bạn đó thì uh, do cái uh, nhà sản xuất người ta ra nhiều nhiều cái lỗi xe quá tôi cập nhật không kịp